Wow Bây giờ mình đang đi dạo ở đây chút Ngoài chút Quay cho mọi người xem chỗ mà mình cắm lều này Đây là nơi mà mình đang cắm lều đây Còn dưới kia là thị trấn mình hôm nào mà giá như hôm nào mà mưa tuyết ấy mà hoặc là mưa ấy thì cắm ở đây sẽ rất là đẹp bởi vì ở đây mà nhìn xuống dưới ấy thì đẹp cực kỳ luôn mai thì bây giờ mới dựng lều đây và giờ thì kiếm cái gì ngồi ăn uống cà phê đã cái lều lớn quá nên là mình dựng phải lâu giờ làm ly cà phê rồi cả nhà được cái lạnh uống cà phê vẫn là cái này thì ok lắm ok mời cả nhà uống cà phê nhé à, bây giờ ngoài trời tối rồi nên là mình cắm được cái lều này hôm nay còn đỡ gió nên là không nữa lắm thì cái lều to của mình nên là mình rất khó cắm mình phải từ từ mình đẩy lên rồi mình dắt gốc xong bắt đầu mình mới cắm được vậy thì là liều này là liều nó phải hai người cắm thì một người giữ một người nâng thì sẽ nên bởi vì đây cái lều này khoảng tầm 5 đến 6 người ngồi được mà mùa đông thì anh em mình cũng có thể tập trung này rồi uh, uống rượu ở trong cái lều này là ok được ở trong lều nó ấm lắm ừ. à, à, đối với những cái người mà đã từng đi rừng hoặc là nếu thì các bạn cảm thấy nó bình thường lắm mà những ai mà hay sợ sệt hay là các bạn có những cảm giác như sợ ma hay là sợ bóng tối sợ ban đêm một mình ấy, thì uh, thực sự là những cái trải nghiệm này nó thật sự là khó với các bạn nhưng mà đôi khi mình có những cái trải nghiệm này cũng hay lắm bởi ban đêm mình ngồi đây uống cà phê mà ngắm những thị trấn này và nằm giữa cái núi đồi thế này thì cảm giác nó như thế nào thứ nhất là mình cảm thấy rằng mình đã chiến thắng được cái bản thân mình mình chiến thắng được mình không sợ sệt nữa mình cảm thấy là ừ mình tự tin với cái bản thân mình mình có thể đi và mình cắm trại ở những nơi nào mình được phép ấy à, nên là mình rất thích uh, những cái chuyến đi như thế này và những trải nghiệm này là những trải nghiệm mà thực tế mà mình đã mong ước từ cái lúc còn nhỏ mà bây giờ thì ở dù ở đất nước nào ở xa xôi mình đã từng ở Malaysia cũng đã vượt qua Singapore và bây giờ thì ở Hàn Quốc nên là thực sự là mình rất thích những cái trải nghiệm như thế này và một ngày nào đó mình sẽ mang cái ba lô mình đi khắp những cái nước nào mình có thể đi được hy vọng rằng sẽ có một ngày đấy đấy là ước mơ của mình như cái đèn này thì mình khi mà mình nhận xuống này thì nó sẽ tắt đi nó giống như cái công tắc vậy và khi nào mình kéo lên thì nó sẽ bật lên và cái đèn này cũng rất tiện lợi trong cái lều mà ban đêm mình ăn uống và mình nghỉ ở đây thực sự là tuyển lợi luôn còn đây là cái đệm mà mình mua đây là cái đệm hơi rồi ừ, bây giờ mình chỉ kéo nó ra và mình lật nó ra thì thành cái giường để mình có thể ngủ được nên ở đây vào mùa hè khi mà mình cắm đều dưới dòng sông hoặc nữa hoặc là bất kỳ nơi nào ấy thì cái đệm này cũng rất là tiện lợi bởi vì nó đệm hơi mà thì mình nữa là nó phòng lên mà mình ngủ sẽ không bao giờ đau người đâu mà mình cũng ngủ ở dưới sàn dưới đất này thì ờ, nó cũng không có có hơi đất ẩm mà nước lên ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều nên là thực sự là đây là đồ leo núi rất là tốt mà mọi người ai mà đi thì cũng chuẩn bị nhé trời thì bây giờ có vẻ lạnh hơn rồi trời bây giờ thì có vẻ là lạnh hơn rồi đấy nên là à, mình đang ra ngoài đây ngồi ngắm về thị trấn một chút cho nó đẹp thực ra là đây là một cảm giác rất là thú vị và trải nghiệm của mình mình thấy là rất là đá luôn Ui. Bây giờ mời mọi người nhé Mọi người uống bia với mình Đây là bia cát của Hàn Quốc Ngồi đây ngắm thành phố rồi uống bia thì Thôi, Coi như là một cảm giác mà Mình cũng không có nhiều cơ hội để những ngày như thế này đâu Nhưng mà thôi mời cả nhà nhé mời mọi người nhé mời cả nhà bởi vì ở trên này thì mình đang ngồi mình ngắm xuống thành ở dưới thị trấn này này wow bây giờ mình đang đi dạo ở đây chút ngoài chút quay cho mọi người xem chỗ mà mình cắm lều này đây là nơi mà mình đang cắm lều đây còn dưới kia là thị trấn Nhờ hôm nào mà giá như hôm nào mà mưa tuyết ấy, mà hoặc là mưa ấy thì cắm ở đây sẽ rất là đẹp bởi vì ở đây mà nhìn xuống dưới ấy thì đẹp cực kỳ luôn ừ. hôm nay trời có vẻ là muốn mưa hay gì đấy nên là ở ngoài đây có vẻ là tối hơn ừ bên ngoài này thì mình chỉ có một số đèn ở bên cái góc này thôi còn ở chỗ mình cắm trại này thì cũng không có đèn đâu Đấy. nên là bây giờ thì ở mắt mình thì vẫn còn thấy một chút đám mây nhưng à mình sẽ coi cho mọi người xem ở dưới này là giữa thành phố và dưới đám mây Đấy. đây là cái đường mà đi ra ngoài thị trấn và ở trong thị trấn này nói chung cảnh về đêm thì từ trên mà nhìn xuống thì mình sẽ thấy nó lung linh hơn cũng giống như mà cái lúc mà mình đang ngồi trên máy bay mà mình bay qua các thành phố ấy thì mình sẽ thấy những cái đèn rất là lung linh đèn như thế này đây đây là những ờ, cảnh quan ở dưới thị trấn đây màu đèn rất là lung linh luôn mời cả nhà nhé đây là bia khát của Hàn Quốc này bây giờ khi mà mình về thì ờ, ngồi nhâm nhi một lon bia và ngắm thành phố từ trên cao xuống dưới từ trên xuống dưới này thì cảm thấy rằng mọi ờ, cái sự mệt mỏi và phiền toái của cuộc sống cũng bắt đầu nó cảm giác nó mất dần đi ừ. mình thấy cuộc sống nó cảm thấy ý nghĩa và có những điều để mình phấn đấu hơn ừ. những bạn nào mà thích leo núi hoặc là thích trải nghiệm ấy thì cũng dành cho mình những cái chuyến đi như vậy đi nếu mà có bạn đi chung ấy thì càng tốt còn nếu không thì Vâng, các bạn cũng hãy dành cho mình những cái nơi mà an toàn được phép cắm trại các thứ thì các bạn hãy dành cho mình những cái thời gian như thế này nhé mời mọi người nữa à. mời mọi người nhé trời lạnh rồi chắc là mình vào lều đây